từ ruộng của gia đình là từ đây hết về đằng kia còn vâng. từ đây là về đằng kia là của người gia đình nhà khác vâng từ chỗ anh vâng, Nghĩa đây. đứng này từ, từ, chỗ từ, từ, từ, từ, từ thì hất sang bên này là của nhà ông Nghĩa là dùng phân silic các bạn này vâng. thì màu lúa xanh ngà ngà nhé nhưng mà từ chân ông Nghĩa đây từ đây bên này phía bên tay tôi bên phải đây, đây thì đây. dùng đạm dùng đạm, đây. đây vâng đây dùng đạm đây thì cho thấy rằng là cây lúa vâng thưa ông là ông nhận xét cây lúa nào loãng lắm nhỉ cái cây cây lúa này của người ta là, là không dùng phân silic mà chỉ có dùng lân và đạm không vâng Cali. nó nó thế nào cảm thấy là cái màu lúa của người ta là nó xanh đậm khác với dòng lúa của của bên gia, gia đình đấy bên dòng kia bên kia là có silic nhá vâng và bên đây là không có silic có, có cùng thì, một giống không anh cùng không một giống ạ cái dòng lúa này <coughs> lại khác giống không biết là người ta cấy cái lúa gì đấy thì tôi vâng. không, không rõ lắm nên đại khái là cây nó cứ xanh từ rễ rễ rễ là gốc vâng. cho lên đến ngọn là cứ xanh mãi như cứ xanh mãi như này vâng vâng đấy, và thì, đây thì, thì đồng đậy... nó đã có đông rồi đây này chưa có đồng có rồi có đồng có rồi, rồi nhưng mà có ít đấy. Vâng, đại đa số đây đấy à có rồi đấy, có, có rồi đấy đại, đại đa số là có đồng rồi này vâng. đấy. nhưng mà cây có vẻ lùn cây hơn bên cây là ngắn hơn không biết cây lúa gì đấy thì không biết nhưng mà vâng. nó bị vâng. ngập mà à, nó bị ngập, ngập cái này vâng. nó ngập nó có tệ hơn bên cũng, ờ, cũng cao hơn cũng ngập như nhau vâng. nhưng mà bên này là lên là tội mà giảm nhiều lắm giảm nhiều lắm nhưng mà lên nó vẫn bị loi phoi phải không ạ lên đây vẫn phoi thôi những Điều. cái chỗ Xong. những chuột, chỗ ở xa kia các bạn này chuột ăn rồi thì đây đây này những cái chỗ này là không có mạ để mà giảm nữa là lên loi phoi này đấy đấy, đấy không người Thế ta và... làm là cũng tốt chứ không phải là không tốt và cũng tốt. nhưng mà cái ờ, nó dùng nhiều lần nhiều đạm là cây là cứ xanh mãi từng cái gốc vâng. nó khác với cái dòng bên nhà tôi vâng. bên mình đấy. thì nó vàng vàng cây nó vàng cây vàng nó cứng lá riềng nhổ một khóm lúa để Ừ, cho bà con xem chỗ nào tiện nhiều chỗ thoát nhanh chỗ đồng đều vâng. và vào mẩy trong chẻo à. và sau đây ờ, vâng xin ông múc nước để vâng. pha đi ạ vâng. <coughs> vâng ở đây chúng tôi hướng dẫn quy trình là một túi phân Sinic 300g này là 300g thì một xô thôi ờ, Thì mình, cho ba cái đi mình cho ba xô ạ ba xô này à vâng ba ba cái ba cái này ba cái cái cái cái xô nhỏ này và sau, mỗi xô sau. tương ứng với một bình rồi vâng ở đây đấy thế được không đúng rồi được rồi đấy được rồi thưa các bác thưa bà con là một túi phân 300g này chúng tôi hướng dẫn là thực hiện với 3 bình 3 bình 16 lít còn nếu như các bác mà thực hiện là à, bình, 18, bình 20, 20 lít thì các bác làm cho chúng tôi là hai bình đấy thế và sau đây thì ông cắt túi phân ra đi mời các bác ra phía này để chúng ta xem Mời các bác ra đây. Cái, cái bên này đâu nhỉ? Ừ. Bỏ Cho trong bên cái để cắt cái nó. Thế không có lưỡi làm trong này à? Có ba hơi bỏ một nó hơi phun bỏ con chết. Các bác cái ra đây đi. Vâng. Ra đây ra sang bên này sang bên này. Các bác đi sang bên kia. Vâng, sau khi cắt túi phân ra thì các bác này đi theo phân có màu xanh rất đẹp như này các bạn nhé đây màu sáng Đấy, màu, màu, xanh, xanh sáng. sáng vâng và sau đây chúng tôi sẽ đổ cái phân này Đấy. và đề nghị ông khoáng lên ạ khoáng đi ạ phân này tốt đấy vâng. phải nói là là cực kỳ bây giờ có dòng phân silic này là không lo mất mùa nhé bà con nhé bây giờ chị cực tốt Tí múc đầy cho em mình kia vào cái cái cái này là, cái nổi trên cái này là nó cứ cứ cứ cứ cứ cứ, nhớt đấy nhỉ vâng không sao đâu vâng có cái găng tay không cho cái con đấy nhỉ còn nó tan cái này thường không các bác cái, cái, cái, muốn làm ờ, tốt đấy. thì các bác ngâm trước không cứ kệ nó và nó đó là một cái chất ờ, như thế là ngâm hôm nay đến nay ngày kia hôm rồi, kia được. Vâng ạ. nếu mình ờ, ngâm trước cũng được mà mình ngâm được vài mình... ngày hoặc là vài tháng được ngâm tí là nó ra phun được không phải ngâm trước thế cái này nó tan ngay đúng không nhà tôi có cái ruộng thì tôi cấy ở bên kia ở cái phía kia nhưng mà liền cái gì múc cho em đầy bình kia đi từ từ đã đừng múc đầy bình để cho cái này vào đã không sợ đầy bình rồi thì cho vào không không, không đạt thì đổ ra đầy bình đâu một không không anh ơi anh, anh, đổ vào một một cái một cái này múc một cái này chị múc đây Quay đây bình vào chứ chị múc cho cái nói trượt trong đó thì mục ừ, đúng rồi không sợ nó đầy quá nó cho cái trấu là và bây giờ thì lúc đấy là chúng ta làm ba cái xu nhỏ để ta chia ra làm ba bình thì bây giờ ta sẽ chắt ra một cái xô nhỏ này cho một bình đấy khéo khéo không lại còn có thể múc vào không nó vãi đấy Điều bỏ tí nữa đừng đừng rồi kia luôn là đây Nước không à, sao Đã Vinh thao cũng thử kình năm xào đây là 15 bình mỗi bình 16 lít thì nó phun đấy chứ ở đây nó được cứ phun cứ phun bây giờ anh sẽ đến nhiều anh múc ờ, đi múc nước, không ngoài vào đi ạ còn cái chỗ hai đi cái chỗ này là ta sẽ chia làm hai bình nhé và cũng làm như thế và cũng làm tương tự như vậy ờ, các bác nhé không cũng tan ngay đấy mà vâng. không, không lâu đâu không tan thì cũng tại nó bởi vì dinh dưỡng là cái áo bao bọc nguyên thân này cho nên là nó tan hay không tan thì ở có cái bã thì các bác đổ đi ruộng nhé nó cứ cho ít được nó hô hô mà con ít nào thì đổ vỏ xuống đó đổ xuống con bã té ra mỗi nơi một tí thôi thôi được được được được, được chưa được rồi vâng khoan đã rồi với đang kia phù đang kia Ông phun ngay đấy được, không phải đi ra đằng nhỉ? Đi, phải đi ra đâu kìa rồi. Đấy. Đấy phun ra đấy. Nó thử đi ra đâu nó. Thì phun ra đằng nào cũng được. Từ từ cho cho cho dây vào đã. Quả cái gì nữa. Đấy. Rồi lấy căng tay không? đưa chứ chồng đôi tính nó chảy máu chứ. Vâng, đấy. Căng tay đi. Căng tay đây. Hoa hồng là lúa đó. Là lúa nó xía vào tay. Xía vào tay. Và sau khi chia ra cho một mình và pha thêm cái nước uh, nước nã để cho đủ là 16 lít rồi thì uh, chúng tôi hướng dẫn là bây giờ là ta phun đều trên uh, diện tích ở đây là ta có 5 xào thì ta thực hiện là 15 bình phun đều cho cái diện tích 5 xào này Đấy. và đây chúng tôi hướng dẫn mô là một hai bình thôi còn lại thì uh, à, sau thì gia đình ông thực hiện vâng, vâng, thực hiện vâng. nhé thực hiện xong vâng. và đề nghị phun điện muốn làm tốt thì nó phải hồi sinh và thưa bà con là khi mà phun cái phân xinic này à, trong cái giai đoạn có đồng cái này thì nó sẽ giúp cho cái đồng à, làm đồng dài hơn cái đồng dài hơn to hơn và tất cả các đồng đồng đều bằng nhau đồng đều bằng nhau và khi mà nó chỗ chị cứ phun đấm đìa nhá phun cứ đấm mà cả đó Quét không dứt. Lúa này trên bông. Ờ. đi đi đi cứ đi cứ dần dần thôi được Vâng thưa bà con, là sau khi mà mình phun xong một bình thì sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp tục ở phun bình thứ hai. Vâng thưa bà, bà đổ thưa ông ông đổ cái quấy đi, quấy lên. Quấy lên lên một tí nữa. Gói này, đi xong này. Chỗ này tí nữa, còn lại thì mình làm thêm một bình nữa nhá Vâng, à, vâng. Để cho đủ một xào, diện tích một xào Và sau đây thì ta sẽ đổ cái nước phân này Ta làm như này để chia cho nó đều các bác nhé Còn nếu chưa khô thì nó không đều Vâng Và bây giờ thì mình lại múc vào kia đi ạ Bà bảy chọc nữa cùng chuẩn bị tình thân với bên kia nhá Bà tám à. Chọc nữa thì phun luôn nha cho bà tám về nọ Thì thằng đấy quay luôn bên bên, bên đâm bên kia bên bên trái bên kia và sau khi đổ xong cái bình nước ờ, phân này vào cái bình 16 lít này rồi thì ông sẽ đổ cho đầy cái bình 16 lít này và tiếp tục phun và thưa ông biết là ông vừa đổ ông vừa giới thiệu về mình điện vâng thế báo cáo với chị là thửa ruộng này của tôi là nằm thảo là tôi bán ờ, phun này là bình thứ hai vâng. nếu mà ai có nhu cầu thì là đến gia đình phỏng vấn vâng. và tiếp tục mua vâng. Dạ, và hướng dẫn kỹ thuật của của tập đoàn. Vâng. và Và ông ờ, nói địa chỉ ở đây đi ạ. Địa chỉ của tôi là Kiều Văn Hiếp, vâng. Ờ, đội 6, thôn Vĩnh Phúc, xã Liệp Tuyết, huyện Cô Ai, vâng. thành phố Hà Nội. Vâng. Và ông có hài lòng với cái dụng lúa dùng phân xịt này không ạ? Vâng, tôi rất hài lòng đấy. Vâng. Mong như thế là công ty là cố gắng là chuyển tải về cho gia đình để bán cái ờ, dòng phân này. Lúa để tôi dùng rất là thích mà từ ngày có phân silic giờ là tôi cũng chỉ có ham mê về cái dòng cây bón cho bưởi rồi cây lúa rồi cây rau màu đam mê lắm còn về, về về sau như thế nào thì bây giờ nó chưa trả lời qua một vụ năm nay là bắt đầu mới được cái dòng silic này vào đầu tiên nên là vào là thực nghiệm thế là có gì thì là từ nay đến à, tháng 4 tháng 5 thì nó sẽ trả lời sau tốt hay không <laughs> con <laughs> ờ, bây giờ cái này là triển vọng rất là, lớn rồi vâng bây giờ là không đấy triển vọng rồi đấy à, còn cái lúc mà ra bông ra quả nữa bây chỉ còn đến lúc thu hoạch nữa thôi vâng đấy thực tế ở ngoài đồng để chúng ta cùng rút kinh nghiệm xem là cái gì chúng ta dùng cái linh này được cái gì cái gì được cái gì chưa được biết là bố con tiếp tục lối con đây chị cứ phun dọc này công ty là, là, là công ty là, là khuyến cáo cho người dân cái, cái, cái dòng phần này về đây để để bón cho cho người dân khuyến cáo như thế nếu mà bình 20 lít thì mình cứ phun làm sao cho nó đẫm đìa là được à. À, vâng, vâng thưa bà con làm với cái ruộng lúa này so ở cái vùng so ở cái cái cái chân ruộng trũng này thì là đẹp nhưng mà do chân ruộng cao thì cũng chưa phải là đẹp bởi vì là cây núa ở đây tỷ lệ đẻ nhánh chưa được nhiều Đúng <coughs> nhưng mà dưới trũng này thì là nó thường gặp nước nên là cái tỷ lệ vâng. đẻ nhánh nó đây thế. cái tỷ lệ đẻ nhánh của nó cũng chưa phải là nếu mà trên cao thì đẻ nhánh như của nhà bác vừa, vừa bảo đấy là bác cái đẻ bác thơm ấy dài to nhiều hả vâng, vâng. nó chưa đẻ được nhiều nhánh mặc dù đây cấy rất thưa nhưng mà vì do là nước nó ngập chân trũng quá cho nên là cái tỷ lệ đẻ nhánh không cao nhưng nếu như ở những cái chân ruộng mà trên cao chân vàm thì nó sẽ đẻ rất nhiều nhánh nó sẽ đẻ khoảng độ à thế ạ hay là cái giống lúa này nó đẻ ít ạ thế ạ vâng cái giống lúa này nó đẻ như vậy thì cái giống lúa này nó sẽ nó sẽ không nó sang bên kia, em này em cũng một cái làn mà em có đất tôm có dày Vâng. đây cái đồng của nó rất to các bạn ạ đồng nó rất to như này cái Đấy, cái, cái, cái đồng của nó rất to các bạn ạ Đây, ví dụ như cái đồng này cũng Thì cái đồng nó rất to như này Đấy. Và thưa các bạn à, à, lúa dùng phân xinic ở đây thì à, nó màu xanh nó cứ màu xanh ngà ngà như này thôi vâng. nhưng mà cây của nó là bác nhận xét cây nó như nào có cứng không ạ cứng vâng. cứng cây to đồng mỹ vâng. và sóng lá Vâng. Sóng lá hơn. Sóng lá đây dày dặn hơn bón phân bình thường. Dạ. Vâng. Và sau đây thì mình sang đối chứng với ruộng bên cạnh đi mình sang đối chứng ruộng bên cạnh vâng. vâng, đi đây đi thẳng bên này sang đi các bác để sang đối chứng với ruộng bên cạnh các bác nhé đi các bác đi đi ạ nói luôn đi không vất vả như ngày xưa nữa bà vâng. con chúng em cũng kêu là cái con này là công ty cái giảm giá bớt đi nhưng mà bà con kêu là hơi giá hơi bị cao vâng dạ. vâng cái này thì công ty cũng sẽ nghiên cứu vâng à, để xem nếu được có những cái hỗ trợ thì công ty sẽ hỗ trợ bà con vâng. nhưng mà cũng nói với bà con rằng khi mà lúa dùng phân di thì nó sẽ giảm được cái sâu bệnh nhiều cho nên là giá thành thì nó cao có cao nhưng mà tính ra tính ra một xào lúa mà đầu tư vào ờ, thì nó lại rẻ hơn là đầu tư bằng phân xịt thì phân cuối cùng nó lại đầu tiên mình nghĩ là cao nhưng mà mình lại, lại ít khi phải dùng thuốc trừ sâu Giảm. thì cuối cùng nó lại rẻ hơn so với cái dùng phân thường rất nhiều dùng phân thường thì nghĩ rằng đầu tiên ban đầu đầu tư thì rẻ nhưng mà phải phun vài lần thuốc trừ sâu thì chỉ cần 3 lần phun thuốc trừ sâu thì sẽ bằng một túi phân xịt này đấy nên là bà con cũng cứ bình tĩnh để ứng dụng thử trong một hai năm à, khi nào mà công ty có những chương trình hỗ trợ thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đầu tiên ở Liệp Tuyết đặc biệt là thôn Vĩnh Phúc này và chào các bạn và chào bà con và xin hẹn gặp lại bà con vào những clip tiếp theo vâng.